Alo ạ, vâng xin chào tất cả mọi người và rất vui được gặp lại anh chị em tại kênh chứng khoán Bình Dân. Hôm nay thị trường đã có một phiên điều chỉnh, phiên điều chỉnh với vôn đã gia tăng so với phiên ngày hôm qua, chúng ta giảm mất 4,36 điểm tương đương 0,41%. Trong hoàn cảnh chúng ta đã có phiên test cung phiên ngày thứ sáu tuần trước có nên rút chân. Đó, sau đó thì uh, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường có mở gap hưng phấn uh, do là uh, chúng ta đã test thành công về hỗ trợ này, cộng với việc có tin tốt, uh, có nhiều tin tốt được tung ra về uh, vimo và chúng ta có tăng điểm ở đầu phiên và đến cuối phiên sáng thì bắt đầu áp lực bán gia tăng và chúng ta điều chỉnh lại được cái nền giá 1065 này thì à, với dạng vận động như thế này thì chúng ta sẽ phải hành xử như thế nào và thị trường sẽ đưa ra những kịch bản như thế nào trong những cái phiên sắp tới chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau ở trong video ngày hôm nay ờ, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhìn về pha tăng giá trước đó sau khi chúng ta vượt được cái vùng cản chéo này Gọn chéo có một cái trên giảm ngắn hạn thì chúng ta đã có một pha tăng tương đối gấp khoảng 8 phiên lên vùng 1080 và sau đó thì gặp áp lực điều chỉnh. Và cái phiên ngày 6 tháng 4 này này, một phiên giảm mạnh, một cái nến Barozobu với thanh khoản cao cho thấy là đây là một phiên có áp lực bán khá là mạnh đúng không? Và gần như là những cổ phiếu lớn đã được chốt lời tương đối ở cái vùng này rồi nó mới tạo ra một cái phiên có áp lực bán có cái thanh khoản cao như thế này nhưng mà nhìn chung thì cầu thị trường vẫn tương đối mạnh đặc biệt là những vùng hỗ trợ đã được xây dựng lên trước đó chúng ta có vùng hỗ trợ 1065 chính là cái hỗ trợ được mở ra từ cái phiên mở gác ngày 3 tháng 4 này cái phiên cái cái, cái vùng uh, hỗ trợ 1065 này thì chúng ta đã có một phiên test vào cái phiên ngày thứ sáu tuần trước đúng không? sau đó chúng ta đút chân lên nhưng uh, trong cái video ngày thứ sáu ấy thì cũng có nhận định là kể cả là cầu thị trường vẫn tốt đi nữa thì chúng ta không thể phủ nhận cái việc là cái lực cung ấy nó đã bung ra rất nhiều từ phiên này rồi đúng không ạ và cái phiên này này nó sẽ trở thành một vùng cản tương đối mạnh ở trong ngắn hạn và chúng ta sau khi tech thành công chúng ta sẽ có hồi phục nhưng để xác nhận được cái sự hồi phục đó nó thực sự uy tín tức là cầu quay trở lại thì chúng ta phải có những cái phiên đánh vượt qua 1 phần 2 của cây nến giảm này 1 phần 2 của cây nến ngày 6 tháng 4 này tức là khoảng vùng giá đâu đó quanh 1080 Ờ, khoảng uh, quanh đó nói chung là chúng ta không thể đưa ra một cái vùng giá cố định được nhưng nó sẽ dao động từ 1077 ờ, cho đến 1080 tức là vùng này sẽ là vùng cản mạnh trong ngắn hạn và sáng nay khi mà thị trường có sự hưng phấn thì chúng ta gần như đã kéo sát với cái vùng đó rồi uh, cái vùng giá cao nhất của thị trường kéo lên là khoảng 1075 họ có 1075.54 là cái giá cao nhất của thị trường đạt được ở trong phiên ngày hôm nay đó sau đó thì khi về đây thì áp lực bán nó bắt đầu diễn ra mạnh hơn và nó thể hiện ở thanh khoản này nó đã bắt đầu gia tăng rồi và nó đã cao hơn cái phiên ngày thứ sáu thể hiện là hôm nay có một số cổ phiếu riêng lẻ đã tăng nhưng nhìn chung là thị trường hôm nay là thị trường bị bán và cái việc thị trường bị bán như thế này thì nó sẽ đưa ra chúng ta cho, cho chúng ta hai xác suất đúng không ạ nhưng điều của chúng ta cần khẳng định ở đây đều cần phải nhìn nhận ở đây đấy là trend tăng ở trong ngắn hạn sẽ bị chứng lại chúng ta sẽ chứng lại cái đà tăng này và sẽ có hai trường hợp một là điều chỉnh thêm hai là phải tích lũy lại đúng không ạ và vùng hỗ trợ chúng ta vẫn là vùng từ 1060 đến 1065 sẽ là cái vùng hỗ trợ này và thị trường sẽ cần tích lũy thêm quanh cái vùng này quanh cái vùng này đúng không ạ và đấy là trường hợp mà cầu vẫn còn nhá cầu vẫn vào và đỡ nhá còn trường hợp xấu hơn thì có thể chúng ta sẽ điều chỉnh sâu hơn về lại cái vùng 1050 vùng hỗ trợ bên dưới này đấy là hai cái kịch bản các thị trường ở trong những phiên sắp tới còn về dòng tiền thì vẫn là từ cái phiên này đúng không ạ từ phiên ngày 16 tháng 4 này chúng ta đã xác nhận là tiền đã thoát ra rồi và dòng tiền còn sót lại trên thị trường nó yếu đấy là lý do vì sao là trong những cái phiên cuối tuần của tuần trước ấy ờ, trong cái tuần đầu tiên của tháng 4 thì những cổ phiếu có vốn hóa lớn bắt đầu đã trứng lại và có dấu hiệu bị chốt lời và dòng tiền quay trở về những cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ Đấy do vì sao mà mấy con trứng nhỏ ấy, mấy con ờ, HCM, mấy con to HCM hay là ESI hay VCI thì nó trứng lại và những cổ phiếu chứng khoán có vốn hóa vừa và nhỏ nó lại phi lên mạnh như vậy. Những cổ phiếu như ORS này, đó, hay là BSI hay là VDS hay là FPTS thì những cổ phiếu đó tăng rất tốt nhưng dòng tiền nó cũng có giới hạn của nó. Đúng không ạ? Nó bị bó hẹp lại và phải quay trở về những cổ phiếu có vốn hóa vừa vừa và nhỏ rồi thì sẽ có lúc nó ừ. phải trứng lại đúng không ạ trứng lại để làm gì sẽ cần phải uh, lại để chịu cái áp lực bán đó sau đó sẽ cân lại dòng tiền chúng ta gọi đó là gì ạ tìm lại sự cân bằng chúng ta đã tăng quá nhanh trong đoạn này thì tất nhiên chúng ta phải dừng lại để tìm sự cân bằng và khi cái sự cân bằng đó nó xảy ra rồi thì mới có cái cơ hội để dòng tiền khác nó đi vào và tiếp tục kéo thị trường đi lên nhưng một kịch bản xấu hơn đấy là khi đã cân bằng rồi nhưng cầu mới vẫn không chịu vào thì chúng ta sẽ buộc phải điều chỉnh về những vùng giá thấp hơn bởi vì là dòng tiền nó không chịu vào tức là nó đang chê cái vùng này chê cái vùng giá này là vùng giá đắt và dòng tiền không chịu mua và sẽ cần một cái chiết khấu nhất định để dòng tiền có thể đi vào và họ chấp nhận họ chỉ chấp nhận mua ở giá thấp thì cái vùng hỗ trợ bên dưới mình dự đoán có thể là vùng 150 sẽ là vùng tiếp theo và vậy là với các vị thế mà anh chị em đang mua đã có và đã tăng nhiều trong giai đoạn vừa rồi thì rõ ràng giai đoạn này là giai đoạn chốt lời ngắn hạn và chúng ta có những giai đoạn chốt lời ngắn hạn như vậy và <clears throat> mọi người cứ để ý lại cái thân nến này nhá cái nến này rất quan trọng đấy đó, bởi vì gì ạ? trong một cái xu hướng tăng này thì có một cái nến đột ngột nó thay đổi như thế này và đi kèm với thanh khoản như này thì rõ ràng là cả về tâm lý và hành vi nó đều khẳng định cho cái việc là xu hướng đã thay đổi xu hướng đã thay đổi đó tâm lý là gì ạ tâm lý là tâm lý bán nó thể hiện là việc là có một cây nến dạng và hành động là gì hành động chính là vôn như thế này đúng không ạ tâm lý và hành động nó đồng nhất với nhau chúng ta có bán với vôn mạnh chính là cái sự đồng nhất giữa tâm lý và hành vi thì chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn và chúng ta phải chấp nhận một điều là chen tăng ở trong ngắn hạn nó sẽ tạm thời bị chững lại và chúng ta sẽ chờ tặng trạng thái tích lũy tiếp theo của thị trường hôm nay thì chúng uh, có con SHS này tăng rất là tốt bởi vì là có thông tin là sẽ được cấp lại margin đoạn trước thì nó đánh rất là ẻo uột đúng không nó cứ đi nó giảm xuống sau đó đánh đi đánh lại trong cái biên ở dưới 10 như này bởi vì là một cổ phiếu mà nó không có margin thì rõ ràng là uh, nó có vấn đề là thứ nhất thứ hai nó sẽ chịu cái hạn chế về dòng tiền người ta không được vay thì người ta sẽ không muốn chơi người ta sẽ chơi những cổ phiếu nào có margin có margin cao thì lợi nhuận nó sẽ nhân lên thì người ta sẽ thích hơn những cổ phiếu không có dòng tiền và SHS sau một giai đoạn uh, vận động cái thanh khoản rất là thấp như thế này thì bắt đầu khi mà có tin có tin cấp lượng margin thì nó sẽ có trạng thái tốt hơn chúng ta cứ nhìn nhận là nó tốt hơn đã còn trước mắt thì không biết là nó có vượt được cái vùng cản uh, ờ, 10.5 hay không nhưng miền chung thế này là EHS đang tích cực rồi nhưng mà một cánh én như thế này rõ ràng không thể đỡ được cả thị trường hôm nay VNI e chúng ta phải công nhận chấp nhận là đã đóng đến xấu trong phiên ngày hôm nay những cổ phiếu như uh, mạnh trong giai đoạn trước như các cổ phiếu chứng khoán lớn này ờ, những cổ phiếu như SI này đó bắt đầu có dấu hiệu chững lại và thanh khoản vẫn gia tăng thanh khoản vẫn là mức cao nhưng đã bắt đầu tạo nến đỏ đúng không ạ từ thậm chí là từ phiên ngày mùng 6 tháng 4 này nó không hề tạo được một cái biên giá tăng nào cả đúng không ạ nó lanh quanh ở trên cái nền này gap bên dưới vẫn còn và thanh khoản thì đã bắt đầu nhô dần lên thể hiện cho việc là áp lực bán đang đè khá là nặng ở đoạn này và rõ ràng những cổ phiếu này sẽ cần có một uh, cái nhịp điều chỉnh để tạo được cái nền giá mới chúng ta có HCM cũng uh, trạng thái tương đối xấu này VCI cũng vậy đúng không ạ và đặc biệt một nhóm khác đó là nhóm đầu tư công đã có dấu hiệu bị gãy trên uh, quan sát ở trong phiên không biết là cuối phiên nó kết phiên như thế nào đây uh, hầu hết là đều đỏ đúng không ạ bắt đầu gãy nền này thanh khoản cao này đúng không ạ VCG cũng vậy VCG thì đã đánh thủng hỗ trợ này rồi có thể HCM đoạn à, VCG đoạn này sẽ tìm lại về cái cái đường MA e 200 này chính là cái vùng nền tương đối cứng ở quanh vùng giá 19 và đoạn này rõ ràng là VCG nó đang đi một cái biên khá là rộng rộng đi biên khá là rộng và xuất hiện nhiều cây nến áp thớt như thế này thì rõ ràng nó tín hiệu xấu và mình có nhắc với anh chị ở trong video ở tuần trước rồi đầu tư công chúng ta sẽ cần nó có một pha điều chỉnh đầu tư công sẽ cần một pha điều chỉnh và tái tích lũy để có một cái mặt bằng giá mới thì có chúng ta mới có thể tham gia vào được và vùng này khi mà nó kéo lên bên trên như thế này về sát 22 là chúng ta nên phải bán với cổ phiếu này rồi LCG à, ờ, đã gãy đúng không ạ tích lũy biên hẹp nhìn thì khá là đẹp nhưng đã gãy nền và có thể là nó sẽ chỉnh sâu hơn về lại khoảng 11 C4G thì khỏe hơn C4G có tin tốt ở tuần trước thì có vẻ là đang trụ lại khá là tốt Sau một cây tăng có thanh khoản thì nó đang đi ngang ở dưới cản với thanh khoản thấp thì với trạng thái này chúng ta vẫn có thể giữ theo dõi được nhưng vẫn nên là hạn tỷ trọng nếu đã có lợi nhuận đó, HBC HBC vẫn đang lanh quanh ở dưới cái đường à, vùng cản này chúng ta có vùng cản vùng 8.8 8.9 đối với cổ phiếu HBC vùng này nên lưu tâm là nếu mà anh chị em có lỡ mua ấy, thì đoạn này không nên trung bình giá nhé chúng ta sẽ cần phải theo dõi thêm bởi vì là khi mà cả dòng nó đã xấu ấy thì sẽ rất khó có cổ phiếu nào có thể đi ngược lại được không phải cổ phiếu nào cũng như con SSS đúng không nó có tin tốt và những cổ phiếu khác nói chung là nhóm đầu tư công đoạn này đang có dấu hiệu bị gãy chen và sẽ cần điều chỉnh để có mặt bằng giá mới bởi vì anh chị hạn chế bắt ở thời điểm này chúng ta sẽ cần một cái chiết khấu tốt là một thứ hai là sẽ cần phải có nền giá à, đối với nhóm khác cũng bị gãy hôm nay có vẻ như là thép hôm nay gãy đúng không ạ thép hôm nay đã tiếp tục giảm đó. thực tế ờ, thực tế là đối với nam kim nó gãy từ phiên hôm qua rồi khi mà rơi khỏi một cái vùng hỗ trợ như thế này thì những pha test cung ở phía sau này ví dụ phiên sáng nó kéo lên như thế này thì sẽ là cơ hội cuối cùng để chúng ta thoát hàng <clears throat> trường hợp của HSG cũng vậy đúng không ạ phi sáng này nó kéo lên như thế này thì <clears throat> rõ ràng là cơ hội chúng ta nên hạ tỷ trọng hoặc là cắt đi đối với những mã này đi HPG HPG này đi sau so với Nam Kim và Hoa Sen thì mình thường chỉ đánh ba cổ phiếu đồng hành này thôi thì khi mà hai cổ phiếu kia đã vượt cản thất bại rồi thì không có lý do nào Hòa Phát này vượt được bởi vì cổ phiếu này vẫn luôn đi sau hai cổ phiếu kia bởi vì nó có cái lượng cổ phiếu trôi nổi lớn bởi vậy là nếu mà hai cổ phiếu kia mà không vượt được ấy, thì rất khó có cơ hội cho Hòa Phát bởi vậy là khi mà nó kéo về vùng cản phía bên trên này có gần 22 này thì cũng là cái cái thời điểm mà chúng ta nên bán đối với cổ phiếu này ở trong ngắn hạn <coughs> thì nhóm thép thì chung là đã gãy ờ, nhóm bất động sản bất động sản này chúng ta có đất xanh này Đó, vẫn đang đi ngang và thanh khoản gia tăng như thế này mọi người cũng cần phải cẩn trọng nhé <clears throat> thanh khoản cao ấy nhưng mà không tạo ra biên giá tăng <coughs> cái thời điểm mà cổ phiếu đi ngang không có biên tăng nhưng thanh khoản lại được để lên như thế này thì chúng ta cần phải thận trọng có thể nó vẫn sẽ có chen hồi vẫn giữ được chen hồi nhưng nó sẽ cần điều chỉnh trước vì đây là dấu hiệu của cung đang đè đúng không? nó sẽ cần phải giảm để xả đến cái lượng cung đó thì HPG khả năng sẽ điều chỉnh về khoảng 12 CEO đúng CEO cũng tương tự đúng không? một cái nến có rô phía trên và thanh khoản vẫn đang ở mức cao DG sáng nay có gáp và vẫn giữ được vùng gáp này mọi người cũng cần phải cẩn trọng một cái nến này đây là vùng cản của DG và thanh khoản duy trì ở mức cao và tạo nến đỏ như thế này thì bắt đầu có dấu hiệu cung đè rồi nhưng mà upside của những cổ phiếu như CEO hay DG đoạn này mình đánh giá là vẫn còn CEO thì uh, kém hơn CEO nó tăng mạnh hơn nhưng DG này upside vẫn còn thì chúng ta có thể Ờ, tiếp tục nắm giữ hoặc là lựa những pha điều chỉnh để có thể chơi thêm đối với cổ phiếu này bây giờ vẫn còn cơ hội Long Điền Long Điền cũng vậy đúng không ạ cũng vượt cản và bị điều chỉnh lại đó một cái nến rất xấu chính là cái nến ngày 6 tháng 4 này mặc dù nó có biên nhọn <clears throat> nhưng thanh quặng mạnh như thế này thì nó có dấu hiệu của việc là <clears throat> đang có gì đó chi phối cung cầu của cổ phiếu này đối với Long Điền đoạn này chúng ta cũng nên cân nhắc là bán ra đối với Long Điền Nam Long Nam Long thì vẫn vận động khá là tốt đó hôm nay thì giao dịch thanh khoản rất là thấp và nó đang cận một vùng cản mạnh này vùng cản 30.5 thì đối với trường hợp của Nam Long thì chúng ta cũng ưu tiên hạ tỷ trọng <clears throat> để theo dõi thêm bọn này mình đánh giá Nam Long khó tăng tiếp có thể nó sẽ không giảm mạnh đâu nhưng mà nó sẽ khó tăng nó sẽ đi ngang chủ là chủ yếu <clears throat> thì đó là những cổ phiếu tiêu biểu cho bất động sản ngoài ra thì đối với nhóm ngân hàng <clears throat> chúng ta có những cổ phiếu đã tăng ở giai đoạn trước như là MBB này đó cũng chạm cái vùng cản phía bên trên này cái vùng đỉnh cũ hồi ờ, cuối tháng 2 20 tháng 2 là một vùng cản lớn đối với hầu hết các cổ phiếu và nó cũng là cái thời điểm mà nó có điểm giao cắt với đường MA200 thì chúng ta cần lưu ý cái vùng giá này bạn này thì chúng ta nên hạ tỷ trọng trong ngắn hạn đánh ngắn đoạn này nên hạ tỷ trọng nhá HD Bank rất khỏe trong HD Bank này tăng rất tốt đã break lên rồi dạo này thì HD Bank cũng có một cây nến xấu ngày mùng 6 tháng 4 này đây là một cây nến mà chúng ta cần phải cẩn trọng những cây nến có row trên và có thanh khoản cao thường thể hiện cho việc là nó đã có sự kéo rướn đã có kéo rướn và nếu mà đoạn sau này nó chỉnh xuống này và đoạn thì nó nó mà chỉnh xuống phía bên dưới này sau đó đánh lên thì đoạn này sẽ vùng cản mạnh vùng 19.7 và chỉ cần khoảng hai lần test cầu ở vùng này thất bại thì đây sẽ khả năng cao là cây nến áp thớt và HD Bank sẽ phải ngưng nhịp tăng ở trong ngắn hạn và điều chỉnh thêm ở dưới cái biên này. Thì đối với trường hợp này thì chúng ta cũng nên cân nhắc là hạ tỷ trọng hoặc cả chút lời. Những cổ phiếu mạnh ở đoạn trước như STB này, STB cũng vậy đúng không ạ? STB cũng vận động với biên khá là lớn. Đoạn này chúng ta chỉ có thể mua với những pha đi xuống sát bên dưới sát bên dưới của cái trading range này quanh vùng giá 23 24 thì chúng ta mới có thể canh mua còn lại phía bên trên thì mọi người hạn chế <clears throat> đoạn này bắt đầu có dấu hiệu là test lần thứ ba thất bại rồi sb <clears throat> e vẫn tăng rất tốt Đó, SHB e thì nó nó đánh nó sẽ không như thị trường sb e thì sẽ song hành với ss đây là hai công ty một bên là ngân hàng bên là chứng khoán thì thường bọn này sẽ đi song hành với nhau và nó sẽ đi khác với thị trường mọi người để ý là hai con này thường đi khác với thị trường và khác với những cổ phiếu cùng ngành và khi nó được kéo lên là sẽ thường có một câu chuyện nào đó chứ ít khi đánh tự nhiên lắm bởi vậy là mình đánh giá là đây là những cổ phiếu mà có tính đầu cơ cao và nếu mọi người bắt nắm bắt được câu chuyện của doanh nghiệp <clears throat> và chấp nhận rủi ro thì chúng ta có tham gia vào những cổ phiếu như thế này còn theo kỹ thuật thì những cổ phiếu như SHB này chúng ta rất khó phân tích theo kỹ thuật và nếu mà không nắm bắt được câu chuyện ấy, thì mình thường tránh những cổ phiếu này chứ không phải nhìn kỹ thuật nó đẹp mà mua đâu nhìn kỹ thuật là đẹp mà mua với bọn này là thường là ăn bô rồi thì đó là một số vấn đề chính của thị trường nhìn chung là chúng ta chỉ chỉ cần nhìn nhận như vậy thôi đoạn này thì rõ ràng là uh, <clears throat> các vị thế mua đã bắt đầu khó dần rồi và có lẽ là mình sẽ quay trở lại nhiều hơn với phái sinh quay trở lại đoạn trước thì bỏ bê phái sinh bởi vì là cơ sở tốt cơ sở ăn được thì chờ tội gì mình phải sang phái sinh là nó rủi ro quá và phái sinh đi biên rất hẹp nhưng phái sinh đoạn này bắt đầu có biên rồi phái sinh đoạn này là bắt đầu có biên rồi đây nhìn trên cái chẳng 15 phút này đó thì khi mà phái sinh có biên này thì chúng ta bắt đầu có thể giao dịch được có lẽ ngày mai mình sẽ quay trở lại với phái sinh <coughs> phái sinh thì khả năng cao là <coughs> ngày mai là sẽ có sọt chúng ta có thể canh những cái điểm kéo về quanh 1077 1080 để có những vùng sọt vùng sọt tiềm năng đối với phái sinh ở đoạn này và vùng long thì đoạn này khá là khó nhá long thì phải canh sát bên dưới có thể là phải về 1060 thì chúng ta mới có thể canh long được 60 đến có thể sâu hơn nữa là vùng 1050 là vùng mà chúng ta có thể canh long còn ờ, sọt đoạn này thì vẫn là cái vị thế nó nó tiềm năng hơn rồi video của mình cũng xin phép được rút tại đây cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi và xin chào tất cả mọi người